nhiều khi thì thấy nó cười mà chỉ muốn sáng vô mặt nó một bàn tay thôi đó vì tội hơn điểm mình Chào mọi người, mình Vĩnh Kế của mọi người đây Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình mà thấy hay thì hãy nhấn nút like, share cũng như là đăng ký nhấn luôn nút chuông nhanh nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha Rồi sao rồi, thời điểm mà mình quay video này thì các học sinh đã bắt đầu đi học lại bình thường rồi Nghỉ Tết lâu tới cái mức mà thấy mấy bạn học sinh đi học lại bình thường Mặc đồ đồng phục là thấy lạ lạ anh sao ấy <laughs> Mày thấy con người ta chưa? Học giỏi, xuyên học, tài năng, mày thì như thế nào? Sao thằng đó đẹp trai vậy? Sao nhỏ đó đẹp gái vậy? Còn mình thì không được như vậy Mọi người nghe có quen không? Mình thấy cụm từ con người là một từ rất là hay gồm phần con và phần người dù rằng ở cái vũ trụ này hiện giờ thì con người là loại động vật bậc nhất Nhưng sâu thẳm trong chúng ta vẫn còn phần con bên trong Với những đặc tính, tính cách tiêu cực như là ganh ghét, đố kỵ Trong các bạn ở đây, ai chưa từng bị người khác đem ra so sánh chứ phải không? Thậm chí, ngay cả chúng ta cũng đã từng đem mình ra so sánh với người khác mà, phải không? Mình thì có như vậy Mình còn nhớ, khi mình học cấp 3, có những khi phái bài kiểm tra tiếng Anh thì dù mình có nỗ lực cố gắng ôn bài bao nhiêu thì điểm cũng sẽ thua cho thằng bạn học chung lúc này so sánh là điều không thể tránh khỏi mình kiểu hụt hẫng nghĩ tại sao mình ôn bài nỗ lực nhiều như vậy trong khi thằng bạn thì chỉ ngồi cười trong lớp ai biết về nhà nó có ôn bài không chứ thế mà khi phép bài kiểm tra ra lần nào nó cũng hơn điểm mình cả và nhiều khi thì phải thú thật một điều nhiều khi thì thấy nó cười mà chỉ muốn sáng vô mặt nó một bàn tay thôi đó vì tội hơn điểm mình xấu tính quá đi nhưng rồi mình suy nghĩ lại so sánh thật sự không tốt chút nào cả nó như là kẻ thù của sự hạnh phúc là nguồn cơn của sự hẹp hòi và là cội nguồn của cái không vui vậy đó khoan bàn bạc về những cái trường hợp mà người khác đem bạn ra so sánh đó chắc chắn là một chuyện không mấy vui vẻ gì rồi nhưng những khi bạn tự đem bản thân mình ra so sánh với người khác là bạn đã mang cho mình cảm giác bất lực, chán nản Nó phá hủy tâm trạng của bạn lúc đó, thậm chí là cả ngày hôm đó nữa Mình ý thức được tác hại của việc so sánh sai cách Bạn nghĩ chỉ có so sánh mà bạn đặt mình ở với kém hơn so với đối phương mới mang lại sự tiêu cực cho bạn sao? Bạn nhầm rồi, so sánh với trường hợp ngược lại cũng không tốt đẹp cho bạn là mấy đâu Mình lấy một ví dụ như vậy cho các bạn dễ hình dung nha mình đặt tên nam cho ví dụ của mình nha là trong lớp bạn nam là học sinh học giỏi um, và đương nhiên sẽ nhận được những cái lời khen thậm chí những lời khen so sánh như là thằng nam là học sinh học giỏi mày đời nào bằng được như nó những khen nghe như vậy thì chắc chắn bạn nam sẽ nở mũi chứ phải không nhưng mà khoan đó là một cạm bẫy đấy những khi khen như vậy thì bạn nam sẽ sinh ra sự ỷ lại cho bản thân và cho phép mình nghỉ ngơi lời khen so sánh như vậy chẳng khác nào là một cái công tắc kích hoạt lối tư duy cố định cho bạn vậy đó nếu các bạn không biết lối tư duy cố định là gì thì hãy xem lại clip trên của mình nha để hình dung rõ hơn về tác hại của lối tư duy cố định những bạn mà từng tiếp xúc qua với mình thì chắc chắn cũng sẽ hiểu là mình không bao giờ thích những cái dạng khen mà chứa đựng hình thức so sánh như vậy vì mình nghĩ ai sinh ra trên đời đều đặc biệt đều có sở trường riêng của mình đều có những hạt giống vĩ đại của riêng mình và không ai thực sự được phép đặt trên ai cả không có việc người nào giỏi hơn người nào chỉ có việc người nào nỗ lực hơn người nào thôi mình thì thích những cái lời khen tập trung vào quá trình nhiều hơn là kết quả ví dụ như là bạn giỏi quá chắc hẳn là bạn đã nỗ lực rất là nhiều mình thì cũng đang tập cho mình hướng theo những cái cách khen như vậy các bạn không nghe nhầm đâu khen cũng là một nghệ thuật đấy và lần sau hãy ráng ca ngợi nhiều vào quá trình hơn nha So sánh là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Và các bạn đã từng nghe qua câu này trong tiếng Anh chưa? Keep your friend close and keep your enemies closer. Hãy đợi kẻ thù gần bạn. Mình tin trên cuộc đời này, cái gì cũng sẽ có mặt tốt của nó. Chỉ có suy nghĩ và hành động của con người làm biến chất sự việc mà thôi. Ví dụ về chuyện con người ta học giỏi đi. So sánh như vậy là để bạn biết bạn thực sự đang ở đâu, là để bạn noi gương người khác chứ không phải là để bạn nằm dài ở cái ghế sofa mềm nhũng ở nhà bạn để bạn than thân trách phận bạn buồn bực và nếu được hãy so sánh với chính bản thân bạn so sánh xem hôm nay bạn đã tiến bộ gì so với hôm qua rồi và một lần nữa xin hãy nhớ rằng so sánh là để bạn đi lên chứ không phải để phần con của bạn trỗi dậy mình thì cũng ý thức được so sánh tệ như thế nào nhưng mà cũng không hoàn toàn thoát khỏi được việc so sánh bản thân với người khác nhưng mình biết điểm dừng của mình tóm lại so sánh không hẳn là xấu ít ra mình ý thức được bản thân mình đang ở đâu vấn đề ở đây là so sánh tích cực hay tiêu cực kìa hãy ráng so sánh tích cực để bản thân đi lên thay vì đạp đối phương đi xuống giờ phút quan trọng đã tới bản thân mình có một tip để giúp bản thân hạn chế được sự so sánh tiêu cực đó là tưởng tượng mình là người dễ nhất nghe có vẻ tiêu cực ấy nghe có vẻ như là nó kỳ cục như cái tên channel của mình vậy ha nhưng mà nó thật sự hiệu quả với mình đó ví dụ như một người khen mình <laughs> ví dụ như một người chê mình dở thì mình thủ sẵn tâm thế là mình đã dở sẵn rồi thì mình không cần quan tâm quá nhiều vào lời chơi của họ mình chỉ tập trung làm sao để mình có thể tiến bộ và giỏi hơn thôi còn một người mà khen mình giỏi thì mình vẫn thủ sẵn tâm thế là mình dở mình dở trong nhóm giỏi để mình có thể học hỏi được nhiều hơn nữa nhờ lối suy nghĩ như vậy mà mình nhận thức được rằng mình đã sẵn sàng học được rất là nhiều thứ mà bản thân chưa biết thay vì cứ khăng khăng là bản thân mình giỏi mà chẳng dám học hỏi, chẳng dám hỏi ai về điều gì cả Mình nghĩ video của mình tới đây là đủ dài rồi Nếu mà thấy video có ích mà giúp ích được cho bạn thì hãy like, share cũng như là subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha Bye bye cả nhà